tin vô cùng hấp dẫn hiện diện trong chương trình ngày hôm nay. Benzema đe dọa ngôi vua phá lưới của Messi. Với bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Granada, Chưa sút người Pháp đang gây áp lực cực lớn lên Barca trong cuộc đua vô địch và lên chính Messi trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới. Khoảng cách giữa họ chỉ là 3 bàn thắng. Kazim Benzema 19 bàn và Messi là 22 bàn tỏa sáng thêm hai vòng đấu nữa là rất có thể La Liga 2019-2020 sẽ là mùa giải trọn vẹn về danh hiệu tập thể lẫn cá nhân với Real Madrid. Ngược dòng quá khứ, có lẽ không ai nghĩ sẽ có một ngày Benzema lại gần danh hiệu Pichichi như lúc này. Anh từng nhận nhiều chỉ trích vì khả năng ghi bàn hạn chế, bất chấp khoác trên lưng chiếc áo số 9 của Real. Nhưng thực tế là kể từ sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, tiền đạo người Pháp mới được tự do tìm kiếm mảnh lưới của đối thủ. Thậm chí, anh đang đứng trước cơ hội vượt qua cả siêu sao Messi Điều mà ngay cả Ronaldo cũng vô cùng khó khăn mới có thể làm được. Kể từ khi giải đấu được khởi động quay trở lại, Benzema đã đạt phong độ rất cao. Anh ghi 5 bàn trong 9 vòng đấu, trong khi Messi chỉ có 3 bàn. Thậm chí thành tích của Benzema còn có thể cao hơn nếu anh được trao quyền đá phạt đền, vai trò mà Zinedine Zidane đang dành cho Sergio Ramos. Tính rộng hơn, từ khi Ronaldo rời Bernabeu, thành tích ghi bàn của Benzema gia tăng đột biến. Trong hai mùa giải gần nhất, cựu tiền đạo của Olympic Lyon ghi tới 54 bàn trên mọi đấu trường. Riêng mùa giải trước, anh bỏ túi 30 bàn 21 ở La Liga. Mùa giải này anh vẫn còn cơ hội vượt qua thành tích đó. Tính đến nay thì anh đã có 24 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 19 bàn thắng ở La Liga. Barca ra mắt mẫu áo như nhái của Crystal Palace. Cụ thể, tại các điểm bán khác nhau của FC Barcelona, các fan hâm mộ có thể tìm thấy chiếc áo cao cấp với giá là 139,99 euro. Về mặt công nghệ, chiếc áo đấu của Barca sử dụng và Pognic mới nhất với các đặc điểm nổi bật như khô, nhanh, thoáng trọng lượng siêu nhẹ và ít ảnh hưởng tới môi trường. Đối với các sản phẩm mô hình, ví dụ như sân Ducam sẽ có giá dao động từ 59,99 euro đến 89,99 euro. Tuy nhiên Barca sẽ thông báo với các fan khi sản phẩm này được giao bán. So với chiếc áo hiện tại, cổ áo sẽ được thay bằng màu vàng và phía dưới là sọc lớn màu xanh, đỏ được tô điểm bởi các đường viền màu vàng. Chi tiết cổ áo, viền màu vàng đã gợi nhớ đến bộ trang phục mà Barca đã mặc ở mùa giải 2010-2011 và giai đoạn thi đấu thành công trong những năm 1920. Như ở mùa giải 2010-2011, Barca đã giành chu địch Champions League sau chiến thắng trước Manchester United ở sân Wembley. Trong khi đó, những năm 1920, bóng đá trở thành một môn thể thao quần chúng và Barca thu hút được rất nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Sau đó cũng đã trở thành huyền thoại của câu lạc bộ như Samitier, Alcantara, Zamora, Saji, Piara và Sancho. Thời gian đó Barca đã giành được chức vô địch Cúp nhà vua vào năm 1928 và đăng quang La Liga sau đó một mùa giải. MU hỏi ý kiến CR7 trước khi mua Bruno Fernandes. Cuối tháng 1 năm 2020, MU đã chi ra 55 triệu euro để mua Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon. Không cần mất quá nhiều thời gian để hòa nhập, Fernandes ngay lập tức để lại dấu ấn tại sân Old Trafford. Sự xuất hiện của anh mang luồng suy khí mới cho câu lạc bộ. Bản thân Fernandes đóng góp trực tiếp với 8 bàn và 8 được kiến tạo sau 16 trận trên mọi đấu trường. Nhờ đó MU lọt vào bán kết FA Cup, có mặt ở vòng 1/8 Europa League và đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng của ngoại ngành. Với những gì mà Fernandes đã thể hiện, thật khó tin là anh mới ở nhà hát của những giấc mơ có vài tháng. Bản thân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer từng nghi ngờ về thành công của thương vụ này, nên trước khi mọi thứ được hoàn tất, ông đã nhờ sự tư vấn của người đồng đội cũ Cristiano Ronaldo ở Juventus. Nhờ Patrick Evra, tôi có số của Cristiano Ronaldo và hỏi ý kiến của cậu ấy về vụ Bruno Fernandes. Và lúc đó thì Ronaldo là người cho ý kiến xác đáng nhất về vụ chuyển nhượng này. Fernandes thực sự có tài năng, các bạn đều có thể thấy điều này. Như tất cả thấy trong suốt thời gian qua, cậu ấy biết cách lên tiếng đúng lúc. Fernandes tạt bóng, kiến tạo, ghi bàn, sút phạt đền. Cậu ấy làm mọi thứ trong thời gian rất ngắn hơn cả sự mong đợi. Cá nhân Bruno Fernandes sau ngày ra mắt MU cũng có nhắc tới người đàn anh tại đội tuyển Bồ Đào Nha và là cựu cầu thủ của Quỷ Đỏ Cristiano Ronaldo. Tình yêu của tôi dành cho Manchester United thực sự bắt đầu khi tôi từng xem Cristiano Ronaldo thi đấu và kể từ đó tôi là một fan cứng của câu lạc bộ vĩ đại này. Với tôi, được thi đấu cho MU lúc này là một cảm giác kinh ngạc. Tôi đã làm việc chăm chỉ để có được khoảnh khắc này và tôi hứa với người hâm mộ rằng tôi sẽ làm mọi thứ để giúp đội bóng thành công, gặt hái được mọi danh hiệu. Và đúng như là Bruno đã nói, anh đang làm rất tốt trong công cuộc khơi dậy cũng như phục hưng quỷ đỏ Hy vọng rằng cái phong độ của anh cũng như phong độ của Manchester United sẽ còn bùng nổ hơn nữa và đặc biệt là sẽ ổn định trong thời gian dài, nhất là trong mùa giải mới khốc liệt hơn với nhiều khó khăn và thử thách hơn. Jose Mourinho mỉa mai Man City vì thoát tội. CAS tuyên bố hủy bỏ án phạt cấm tham dự cúp châu Âu hai mùa giải tới đối với cả Manchester City do UEFA đưa ra. Bên cạnh đó, số tiền phạt cũng giảm từ 30 triệu euro xuống 10 triệu euro. Như vậy, lệnh cấm Man City tham dự Champions League 2 năm liên tiếp đã bị gỡ bỏ. Họ vẫn sẽ được chơi tại Champions League mùa giải 2020-2021. Tương lai của huấn luyện viên Pep Guardiola, những ngôi sao như Kevin De Bruyne, Raheem Sterling và Bernardo Silva vẫn sẽ được đảm bảo. Khoản tiền phạt 10 triệu euro sẽ phải nộp trong vòng 30 ngày tới. Với cả triệu người, việc Man City được tuyên bố vô tội không phải trả cái giá cho những hành động mờ ám của mình thì đó chẳng khác gì bị sỉ nhục. Nếu bạn không có tội, đương nhiên bạn sẽ không bị trừng phạt. Nói cách khác, nếu bạn có tội, bạn nên bị trừng phạt. Trong mọi trường hợp, đó là một thảm họa. Nhưng tôi không nói Man City có tội. Tôi đang nói nếu như bạn không có tội thì việc gì phải nộp phạt, kể cả chỉ với một bảng. Tôi biết rằng tiền đối với họ chưa bao giờ là vấn đề. Tuy nhiên nếu bạn có tội thì vẫn nên bị cấm thi đấu. Sự chỉ trích của tôi là nói đến những người đã đưa ra quyết định. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là sự kết thúc của luật công bằng tài chính bởi nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Trong thời điểm này chúng ta đang nói về Man City, nhưng lần lại quá khứ, nhiều câu bộ khác cũng rơi vào trường hợp tương tự và bạn biết kết quả rồi đấy. Theo tôi thì ta nên mở rạp siếc và để mọi người vào xem miễn phí. Sốc, đội thứ tư ngoại ngành có thể không được dự Champions League. Ngoài Liverpool và Man City đã trách xuất, ngoại ngành hiện chỉ còn 2 tấm vé trong top 4 và hiện bị giáng xé bởi Chelsea, Leicester, Man United và Wolverhampton. Chelsea của Frank Lampard hiện đang đứng thứ ba với 60 điểm, nhưng Leicester cùng với MU bám ngay phía sau với một điểm ít hơn, còn Wolverhampton vẫn chưa từ bỏ tham vọng khi kém 5 điểm. Tuy nhiên, trong trường hợp MU hoặc Leicester City về đích ở vị trí thứ tư, vẫn có khả năng họ sẽ lỡ hẹn với sân chơi Champions League ở mùa giải tới. Nói đến đây, nhiều người chắc hẳn sẽ đặt ra câu hỏi, có nhầm lẫn gì không vậy? Song về mặt lý thuyết thì khả năng này là có thể xảy ra. Cụ thể, theo quy định từ UEFA, mỗi quốc gia có thể sở hữu tối đa là 5 suất tham dự Champions League nên nếu như Chelsea cán đích ngoài top 4 của ngoại hạng mùa giải này, nhưng họ lại vô địch Champions League, cộng thêm Wolverhampton vô địch Europa League 2019-2020, đội xếp thứ tư đen đủi như trường hợp nêu trên sẽ xảy ra. Dĩ nhiên đó là kịch bản trên giấy thôi và khó có khả năng xảy ra bởi Chelsea đã thua Bayern Munich 0-3 ở trận lượt đi vòng 1/8 UEFA Champions League mùa giải này. Cơ hội để The Blues lật kèo trước nhà đương kim địch Bundesliga trên đất Đức là tương đối thấp, chứ đừng nói chuyện vô địch. Tuy nhiên, thấp không đồng nghĩa với việc là không thể xảy ra bởi vì đó là sự hấp dẫn của bóng đá. Đã có những điều mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi nhưng đã xảy ra. đã có những lượng ngân dòng của chính Liverpool trước Barcelona hay Barcelona trước cầu thủ Paris Saint-Germain trước đây. Nên có thể The Blues sẽ tạo ra một cuộc cách mạng, một trận đấu có thể không thể tin nổi. Trong khi đó thì Wolverhampton đang là một trong những ứng viên sáng giá đang qua Europa League mùa giải này. Bầy sói đã hòa Olympiacos một đều ở trận lượt đi vòng 1/8 và được đánh giá là sáng cửa đi tiếp. Nếu vào tứ kết, Wolves sẽ đụng độ Roma hoặc Sevilla, những tên tuổi đầy danh tiếng ở châu Âu. Với kịch bản không tưởng nêu trên, các đại diện của Premier League sẽ tham dự Champions League mùa giải 2020-2021, bao gồm dự kiến chắc chắn sẽ là Liverpool và Man City, Chelsea vô địch Champions League, Wolverhampton vô địch Europa League cùng một đội xếp thứ ba ở ngoại Anh mùa giải này, có thể là Leicester hoặc Manchester United. Nhìn chung trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra, nên tốt nhất mỗi đội bóng, cụ thể là Chelsea, Leicester, Man United và Wolverhampton cần phải nỗ lực hết mình để cán đích ở vị trí tốt nhất Đầu vàng Giroud giúp Chelsea bảo vệ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Đón tiếp Norwich trong tâm thế buộc phải thắng, không có hiểu khi Chelsea là đội đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà với những cái tên chất lượng ở tuyến giữa là những người kiểm soát bóng hoàn toàn vượt trội. Và những cơ hội ngon ăn nhất đương nhiên cũng sẽ đến nhiều hơn với đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard. Christian Pulisic, Alonso hay Giroud liên tục bắn phá không thành của team Kroon. Tuy nhiên sự thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng khiến họ chưa thể ăn mừng bàn thắng sớm. Đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, từ quả tạt chính xác của Pulisic, Olivier Giroud băng vào đánh đầu mạnh mẽ hạ gục team Kroon và khai thông thế bế tắc. Sang đến hiệp 2, vẫn là ưu thế hoàn toàn thuộc về Chelsea. Pulisic và Giroud vẫn là những điểm sáng trang công của The Blues trong hiệp 2. Tuy nhiên họ không thể giúp đội nhà ghi thêm bàn thắng thứ hai. Mặc dù vậy, thắng lợi tối thiểu cũng là đủ để Chelsea có điều mình cần với 3 điểm, có đó giữ vững vị trí thứ ba ở trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại điểm tin bóng đá ngày hôm nay của chúng tôi. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Thực sự vào thời điểm này thì cuộc đua vào top 4 ở Premier League đang diễn ra vô cùng khó lường. Manchester tức tưởng chừng như đã có thể bật bãi Chelsea và Leicester để vươn lên thứ ba khi hai đội hành ngã ngựa thì họ cũng đã không thể giành chiến thắng trước Southampton với một lối chơi tương đối rắn mặt và một sự uh, lỏng lẻo nhất định cũng như là một sự đối sức vì đã phải vắt kiệt trong năm trận đấu liên tiếp vừa qua thì Quỷ Đỏ đã không thể giữ lại 3 điểm tại sân Old Trafford và việc chỉ hòa Southampton khiến cho Manchester United vẫn chưa thể chen chân vào top 4 và đến thời điểm này cho đến vòng đấu cuối cùng sẽ là mỗi trận là một trận chung kết đối với cả MU, với Chelsea, với Leicester và cả Wolverhampton nữa. Chúc cho top 4 ngoại ngành năm nay sẽ tiếp tục sôi nổi và mùa sau sẽ còn khắc nghiệt hơn rất nhiều và hãy cố gắng trở lại sân chơi Champions League bởi vì Bruno, Pogba chắc chắn muốn góp mặt ở sân chơi này và Champions League cũng rất nhớ Manchester United Ngoài ra, chúc cho các đội bóng sẽ đạt được mục tiêu của mình sau khi mùa giải khép lại. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ subscribe kênh YouTube Hơi thở bóng đá, bấm chuông để cập nhật liên tục những điểm tin bóng đá mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào cả nhà. Ừ, đang đi đạp băng về. Hai. Đang đi bỏ băng cà phê. Ừ, بلع ابن عيينة